Xin chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Việt Tiên Tám. Thời gian vừa qua thì mình nhận được số một câu hỏi cần tư vấn về việc lựa chọn nên mua dòng MacBook Pro có top 3 hay top 3 và trên một số diễn đàn công nghệ thì có một số ý kiến cho rằng việc uh, MacBook Pro có top 3 đắt hơn 4 đến 5 triệu. Tuy nhiên thì cũng không có nhiều ưu điểm hơn so với dòng không top 3 và ngoài ra thì đôi khi còn có một số bất tiện nữa. Trong video này chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá chi tiết ưu điểm của hai dòng máy này. Cụ thể ngày hôm nay đó chính là hai chiếc MacBook Pro 2017 MPV2 không có tụ ba và MPV2 có tụ ba. Đầu tiên chúng ta có dễ dàng nhận thấy đo điểm chung của hai dòng máy này cùng với kích thước, cùng cân nặng và màn hình cùng được thiết kế là màn hình 13,3 inch, độ phân giải màn hình là màn hình Retina 2560 x 1600 cùng với bàn phím với ờ, thiết kế bàn phím canh bướm trackpad thì hoàn toàn giống nhau các bạn nhé các bạn thể nhìn so sánh đây hai trackpad hoàn toàn giống nhau và cùng một cổng sạc Type-C và cùng được kết nối với nguồn là 60W điểm khác nhau giữa máy này thì về mặt thiết kế chiếc MacBook Pro MPV2 được trang bị thanh thứ ba thì được ờ, thiết kế thanh thứ ba ở phía trên của bàn phím và đây được coi là một bước đột phá về mặt thiết kế của MacBook Pro Touch Bar sẽ thay thế cho các phím chức năng truyền thống đồng thời với các ứng dụng khác nhau thì nó sẽ có chức năng khác nhau công cụ tùy chỉnh khác nhau nút ID thực chất là nút nguồn của máy nhưng được trang bị thêm cảm biến vân tay nó có thể dùng vân tay thay cho mật khẩu trên các thiết bị di động mà các bạn đã từng trải nghiệm ờ, về mặt hiệu năng thì chiếc uh, MacBook Pro MBT2 0.3 này được trang bị cấu hình đó là chip xử lý Intel Core i5 2.3 thế hệ thứ bảy bộ nhớ RAM là 8GB bộ nhớ cứng là SD 256GB và ngoài ra được trang bị card đồ họa rời là GPU 640 còn đối với chiếc uh, MacBook Pro MPV2 có thể thứ ba này thì được trang bị một cấu hình cao hơn đó là chip Intel Core i5 3.1 thế thứ bảy bộ nhớ RAM thì vẫn là 8GB bộ nhớ ổ cứng là 256GB của SSD e và được trang bị thêm card đồ họa rồi là 6 GPU 650 với cổng kết nối thì chiếc MPT2 thứ ba này được trang bị hai cổng kết nối Type-C các bạn nhìn nhìn thấy ạ ở bên này là một cổng tai nghe còn đối với chiếc MPV2 thứ ba này thì nó là là bốn cổng chuyển đổi taxi các bạn nhé bốn cổng đấy cái này hai cổng và bên phía tai nghe này là hai cổng nữa giá của chiếc MPT2 không thứ 023 này tại Viettel 8 đang bán ra nó là 28 triệu 800 còn đối với chiếc V2 có thứ 3 này thì đang có giá là 31 triệu 500 Tuy nhiên thì giá cả có thể thay đổi theo từng thời điểm và mình có để link ở dưới phần mô tả để các bạn tham khảo Trên đây là phần đánh giá của mình về hai dòng sản phẩm này hy vọng sẽ giúp các bạn có sự lựa chọn phù hợp cho mình và video của mình ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây xin chào hẹn gặp lại các bạn các bạn đừng quên like share và subscribe đăng ký kênh để ủng hộ kênh tám